Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nhanh về phương pháp giải cũng như là các chú ý bài toán đốt cháy amin. Ngay bây giờ, mời các em cùng với thầy và tôi là Hàn.vn đến với các ví dụ minh họa trong bài toán đốt cháy amin nhé. Thầy sẽ chia cho chúng ta làm hai cái nhóm bài tập chính. Nhóm bài tập 1 đó là khi chúng ta đốt cháy một amin hoặc là hỗn hợp nhiều amin trước. Nhóm bài tập khó hơn đó là khi chúng ta đốt cháy một hỗn hợp gồm có amin và có thêm hợp chất hữu cơ khác nữa. Chúng ta sẽ bắt tay vào cái nhóm bài tập 1 này với ví dụ đầu tiên. để bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chữ X bằng oxy thì thu được 0,05 mol nitơ, 0,3 mol CO2 và 0,35 mol nước. Đây bài hỏi các em là công thức phân tử của anh amin X này là gì? Chúng ta hãy cùng bắt tay làm ví dụ đầu tiên nhé. Đề bài. Đấy, đề bài có rồi thì các em hãy cùng làm với thầy này. Ví dụ 1 không khó. Đây là amin đơn chức. Vậy mình sẽ hiểu là đơn chức là như thế nào Đơn chức là có một nitơ. Nếu các bạn xem đáp án cho thầy là đáp án nào mà có hai nitơ thì bạn phải loại đi cho thầy. Đúng không? Ở đây thì không có anh nào là hai nitơ cả. Không, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ biện luận cho thầy là do X là gì ạ? Là amin đơn chức. Thế từ đây suy ra làm sao nhỉ? À, suy ra X có một nguyên tử nitơ. Vậy thì vấn đề đặt công thức các bạn có thể đặt công thức như này. Còn chúng ta có thể đặt là CX cut đúng không hoặc là đặt như thế nào ạ hoặc có thể đặt là CN H2N cộng 2 trừ 2K đúng không ạ cộng T NT trong trường hợp này là sao trong trường hợp này thì T bằng 1 nó là số niter rồi vậy thì các bạn có quyền là cho T bằng 1 luôn thì các bạn phải viết là T bằng 1 thì chỗ này là cộng 3 đúng không cộng 3 đó NT ok chưa các em Đấy, tuy nhiên Ờ, chúng ta theo thầy là các bạn nên đặt theo là C hay N các bạn nên đặt nhé nên đặt thì đỡ phải lòng vòng giữa lại mối liên hệ giữa số C và số H Thế trong bài này thì chúng ta sẽ tính trực tiếp luôn được số X số Y đấy được chưa vậy thì cái này thì chúng ta tùy vào bài tập thôi đấy. trong bài tập này thì chúng ta không nên đặt công thức này vậy thì mình sẽ nói tiếp bước tiếp theo là chúng ta sẽ đến đặt công thức đúng không của amin đơn trước x là đó là CHIN. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cách làm nhé. Ít nhất là hai cách. Cách một là các em viết phương trình từ số mol của các chất mình sẽ suy diễn ra. Hiểu chưa? Cách số 2 là chúng ta đi tính trực tiếp số C số H. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm theo hai cách đó. Cách số 1. Đó chúng ta đi viết phương trình